Ở phần kiến thức cô có ví dụ sau. Hai anh em cùng câu cá, anh câu được chấm chấm con cá, em câu được chấm chấm con cá, cả hai anh em câu được chấm chấm con cá. Các con cùng nghe lại. Hai anh em cùng câu cá, anh câu được chấm chấm con cá, em câu được chấm chấm con cá. Cả hai anh em câu được chấm chấm con cá. Vậy với bài toán như thế này thì chúng mình đã giải được chưa? Hoàn toàn là chúng mình chưa thể giải được bởi vì nó chưa có số liệu nào cả. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng lựa chọn số cá của anh câu để điền vào đây. Tìm tiếp số cá của anh câu, em câu ta điền vào đây. Sau đó ta mới tìm được số cá của hai anh em câu là bao nhiêu con. Thế muốn biết như vậy cô Ngọc Lan sẽ hướng dẫn các con một cái lập bảng sau, sau đó thì chúng mình cùng lựa chọn số cá của anh và em nhé. Cô có số cá của anh và em sẽ được câu như sau. Ví dụ, cô chọn số cá của anh câu được là ba con và số cá của em câu được là hai con. Cô thay thế vào vị trí chấm chấm này. Khi đó cô sẽ dễ dàng tìm được số cá của hai anh em. Làm thế nào để ra số cá của hai anh em? Số cá của cả hai anh em chính là tổng số cá của anh và của em câu được. Vì vậy, lúc này cô sẽ có số cá của hai anh em là sẽ là 3 cộng với 2. Ta sẽ ra số cá của hai anh em. Có đúng không các con? Bây giờ vừa rồi là cô cho anh ba con cá, em câu được hai con cá. Tổng số cá của hai anh em là 3 cộng 2.